anh em ơi chị em ơi đã sẵn sàng lên đường hay chưa đã sẵn sàng đôi tay đau vỗ lên đi trong Giêsu rộn ràng tiếng ca anh em ơi chị em ơi đã sẵn sàng lên đường hay chưa đã sẵn sàng đôi tay đau trái tim đau trao cho nhau một trời thân ai đi thôi mau đi thôi anh tìm gì em tìm gì tìm nhà chúa nơi trần gian mình trong tình thương Chúa Tin Giêsu, tin mặt trời, tin lòng người luôn bừng ánh sáng. Tin Giêsu, tin nước trời, trong hân hoan hy vọng nơi Chúa. Anh em ơi, chị em ơi, nào chúng ta lên em ơi, chị em ơi, đã sẵn sàng lên đường hay chưa? Đã sẵn sàng. Đôi tay đâu vỡ lên đi, trong Giêsu rộn ràng tiếng ca. Anh em ơi, chị em ơi, đã sẵn sàng lên đường hay chưa? Đã sẵn sàng. Đôi tay đâu, trái tim đâu, trao cho nhau một trời thân ai. Đi thôi, mau đi thôi, anh tìm gì, em tìm gì? tìm nhà Chúa nơi trần gian tìm Giêsu tìm nụ cười tìm tình người trong tình yêu Chúa tìm Giêsu tìm cuộc đời tìm lại mình trong tình thương Chúa tìm Giêsu tìm mặt trời tìm lòng người luôn bừng ánh sáng tìm Giêsu tìm nước trời trong hân hoan đi vòng nơi Chúa anh em ơi chị em ơi nào chúng ta lên đi anh em ơi, chị em ơi Đã sẵn sàng lên đường hay chưa? Đã sẵn sàng Đôi tay đâu, trái tim đâu Trao cho nhau một trời thân ai Đi thôi, mau đi thôi Anh tìm gì, em tìm gì Tìm nhà chúa nơi trần gian tìm Giêsu tìm nụ cười tìm tình người trong tình yêu Chúa tìm Giêsu tìm cuộc đời tìm lại mình trong tình thương Chúa tìm Giêsu tìm mặt trời tìm lòng người luôn bừng ánh sáng tìm Giêsu tìm nước trời trong hân hoan đi vòng nơi Chúa anh em ơi chị em ơi nào chúng ta lên đường tìm Giêsu tìm nụ cười tìm tình người trong tình yêu Chúa tìm Giêsu tìm cuộc đời tìm lại mình trong tình thương Chúa tìm Giêsu tìm mặt trời tìm lòng người luôn bừng ánh sáng tìm Giêsu tìm nước trời trong ngân hoan hy vọng nơi Chúa anh em ơi chị em ơi nào